mà vâng. ăn ngon ngủ yên còn da với xương không có thịt thiếu ngủ <laughs> ngủ thì không thiếu nhưng mà kiểu nghĩ ngợi còn da với xương không là thiếu ăn gì đang đi chữa đấy <laughs> đứng vào đây ui ôi chân này chữa thế nào bây giờ chữa như nghĩ đã bị ấy à thế mà còn cứ đi tất vào kéo bỏ ra còn tay như kia cho cháu chết rồi ba ca gì à? ba ca vuông góc từ trong miền Nam ra thẳng vai ra thẳng lựa này cứ đi tất im ím vào nó còn chết bỏ ra cho khóa đây là bị ấy à khẩu gì á cứ ấy là lạnh nước lạnh không sao mà cái nước nóng mà cái viên ngay là bắt đầu bị lên như này luôn nhưng đang chưa ở đâu đang uống thuốc ở nhà đang lấy thuốc bôi như thuốc đắp vừa thuốc ừ, bôi vừa thuốc uh, dùng lâu thôi bạc mới xong có đỡ được không em không ngứa ngứa không không ngứa bây giờ hết ngứa đây là nó ăn vào máu của mẹ ấy vào máu 52 cân ngứa thì nó ăn vào máu nguy hiểm cô không đi tất nữa có làm hai cân rồi à lại chín cân thế thì uh, cảm ơn cân tôi cân bằng cái cân tôi đâu có 51 cân tỷ lệ mỡ cần là nhiều cân tôi 8.0 28.0 là vẫn ở bình thường hơi cao một tí gọi là bình thường ra đây mà kiểm tra cân bình thường của mình là từ 20 đến 30 à, mà bác là 28 dung đương cân này để con ờ, điều chỉnh ờ, của con điều chỉnh người con thiếu cái gì thừa gì năm mấy rồi mà năm sáu à vào đây mà xem vào một cân bác là phụ nước yếu về ham dầu thì là là Đấy đến chị kia đi Chưa, con đang kỳ Xong rồi Mang chị cho cá đi Ở đây hết Chục cá còn Hoạt về quê lên chưa? Chưa Ông Hoạt ở nhà hay là... Cả, cả đôi Cả đôi à? Bà dọn Ô, mang đến rồi gì? Hả? Mang ờ, một đống đến rồi vào Thịt ờ, lợn mà Thịt lợn ờ, lụ đức đưa cho một cân hai nếu mà dặn thì em cứ cất ở tủ dạ, dạ. chiều mang lên chiều mang cho ông ấy dặn thì cứ để đấy rồi em cứ ờ, để mang thì xuống cái đậu đấy. mỡ nội tạng cũng có mỡ nội tạng 4.5 tức là đang ở cái mức khá cao ừ. còn đâu là tất cả chỉ có thể làm giống như có thêm chỉ có mỡ nội tạng khá cao và thiếu canxi còn đâu các cái thiếu xương thiếu cơ và ờ, thiếu canxi còn ờ, mỡ nội tạng cao thiếu canxi à Việt Nam mình thiếu hết canxi. canxi người Việt Nam mình cũng thế mà như bản thân cháu thiếu canxi thiếu canxi thì nó sau này là lúc nào mua ở nó mà uống ừ, thì lên ví dụ như là nó có cái hiện tượng như mình rất là hay bị đau xương đau khớp này đúng rồi à, chuột rút này đây đúng, đúng, đúng. bác cứ tê bị ác đấy tê bì chân tay này đúng, đúng không bác tê này này có hiện tượng như thế tê bì chân tay đau xương đau khớp mà chuột rút tức là cái đau xương đau khớp thì đa số là cũng biểu hiện là rõ nhất rồi nhưng mà cái hiện tượng mà chuột rút hoặc ngồi một tí hoặc đứng lên một xuống tê hết cái bản chân đứng lên một xuống quay thì chóng mặt đấy đấy là cái hiện tượng như thế bác thì không chóng mặt nhưng mà cứ tê hai bàn chân tê chân hồi chân tê của ừ. bác là cũng có hiện tượng chóng mặt tại vì cái chỉ số chuyển hóa này của bác là hơi thấp một tí cái mức bình thường của nó là 1200 nhưng của bác có 1153 thôi ừ. thì là nó hơi thấp nên là đứng lên một số cũng chóng mặt và là hơi thiếu máu làm với cả cái chỉ số canxi thấp cơ xương thấp thì mình ờ, như kiểu là đấy hay bị chuột rút tê bì chân tay đúng rồi đấy và thêm ví dụ nặng thêm dần dần là nó sẽ bị đau xương đau khớp đấy bây giờ vẫn còn đang cái tuổi này chưa gì nhưng thêm một vài tuổi nữa là sẽ bị đau xương thoái hóa đốt sống đấy là cái hiện tượng là thiếu oxy nó gây ra những nguy cơ như thế nhưng mà mình gần như là giống như là cái mình đi xe máy mình cũng phải thay rồi là bảo dưỡng dung nhưng mà cái cơ thể con người mình thì không bao giờ nghĩ cái việc là phải bổ sung đúng không không bao giờ nghĩ đến cái việc phải bổ sung mà khi nào có phải biểu hiện ra bệnh rồi thì mới gọi đi chữa và đi chữa đấy chỉ là chữa cái triệu chứng thôi còn cái nguồn gốc bên trong để mà gây ra cái bệnh biểu hiện đấy thì gần như là ở bệnh viện phương tây nó không chữa nó chỉ ví dụ như mình ho thì mình uống thuốc hoa thôi nhưng cũng tìm tắt nhá sao hoa đâu đấy mới lại giống như kiểu đau xương